chuẩn bị chào chuẩn bị chào chung rồi mời uh, ban tổ chức uh, quý vị xin ngồi xuống tôi xin thay mặt ban tổ chức để uh, duy trì làm lễ hôm nay một là tuyên bố lý do hai giới thiệu đại biểu ba đọc quyết định kỳ thi 4 là tiến hành thi kính thưa quý vị đại biểu kính thưa quý khách mời kính thưa quý giáo sư kính thưa quý phụ huynh và các em võ sinh thân mến qua một thời gian dài chuyên cần tập luyện võ thực cho đến nơi để chứng minh sự truyền đạt của ban huấn luyện cũng như sự tích cực rèn luyện của các em được sự cho phép của giám đốc trung tâm thể dục thể thao huyện châu thành nên hôm nay tại câu lạc bộ võ thuật cổ truyền thị trấn Mái Dầm của môn phái do Lâm Chánh Tông đoàn Tam Ảnh long trọng tổ chức buổi lễ thi thăng cấp đai cho võ sinh huyện Châu Thành lần thứ 14 năm 2017 đó là lý do của buổi lễ hôm nay đến dự buổi lễ hôm nay tôi xin được phép giới thiệu ông Phạm Hoàng Nghĩa phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao huyện Châu Thành hai bà Lê Thị Hồng Gấm chuyên viên văn hóa thể thao huyện Châu Thành ba ông Thái Thanh Tùng cán bộ văn hóa thể thao thị trấn Mái Dầm bốn ông Hào Hồ Minh Thảo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thị trấn Mái Dầm đâu rồi ông Thảo năm võ sư Lê Thị Bảo Thu trưởng bộ môn võ cổ truyền tỉnh Hậu Giang 6 võ thư Quỳnh Diệu, huấn luyện viên trưởng thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 7. Võ sư Đỗ Thanh Vũ, chủ nhiệm câu lạc bộ võ cổ truyền quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cùng các phụ huynh và hơn 80 võ sinh về tham dự kỳ thi thăng cấp đai võ cổ truyền huyện Châu Thành lần thứ 14 năm 2017. Và tới đây tôi xin đọc quyết định của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Châu Thành.